bếp ga bên cửa hàng của chúng tôi nè đây với rất là nhiều mẫu mã và giá cả để chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn nè thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này nó sẽ có giá là 1,6 triệu đây là một cái hiệu bếp của Paloma modem là IC 330 SB đây bếp số 1 <clears throat> tiếp theo là bếp số 2 giá 2,2 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGTM56DGL thì bếp này ở đây sẽ được lắp đặt đây là cái công tắc rang chiên giúp các bạn sẽ có thể chế biến những món chiên rang thoải mái mà không lo bị tắt lửa thì hiện tại rồi duy nhất chỉ có bên cửa hàng chúng tôi là đang có phân phối những cái dòng bếp được lắp đặt công tắc rang chiên này trên thị trường thôi tiếp theo là bếp số 3 nè có giá 1,7 triệu thì bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 4 có giá là 2 triệu thì bếp là Paloma model là IC33BA9 bếp này cũng sẽ được lắp đặt ờ, công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn nè Bếp số 5 giá 2 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là KGM563BE. Bếp này à, đây là công tắc rang chiên của nó nè. Gặt về bên trái là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên và gặt về bên phải là tắt chế độ rang chiên. Bếp số 6, bếp này à, hiệu Rinnai. Model là KGE31NSBL, bếp này có giá là 1,6 triệu. Tiếp theo là bếp số 7, giá 1,8 triệu, hiệu bếp là Rinnai. Model là KGM562BE, đây là cái công tắc rang chiên nè tiếp theo bên đây là những cái dòng bếp ờ, nút nhấn đây nút nhấn nè thì ờ, đầu tiên bếp số 8 ờ, có giá 4,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 360 WA đây bếp này tích hợp ở đây là full chức năng đây là chức năng nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có tính năng là lúc 3 giây rang xào rang chiên đây là chọn cái nhiệt độ chiên nè và hẹn giờ cả ba bếp thì bếp này được thiết kế là mặt bếp là mặt chán men nè nó sẽ chống xước và chống chày giúp cho chúng ta có thể vệ sinh nó dễ dàng hơn <laughs> bếp số 9 có giá 1,4 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE661FTS đây bếp số 9 1,4 triệu bếp số uh, ờ, 11 có giá 1,4 triệu thì bếp là Paloma modem là IC900F đây Bếp số 12 có giá là 1,9 triệu Thì bếp là Paloma model là IC800B Đây bếp số 12 ờ, Tiếp theo là bếp số 13 nè Bếp này có giá là 2,6 triệu Thì bếp là Rinnai model là KGM640E Đây những cái dòng bếp nút nhấn nè Đây nút nhấn Tiếp theo là bếp số 14 ờ, Đây là một cái dòng bếp của ờ, Haman model là G55SVL Đây giá 1,6 triệu bếp số 14 đây bếp của Hama đây là cái mặt bếp đó nè đây là cái mặt bếp uh, ờ, mặt sơn tĩnh điện tiếp theo ở đây là bếp số 15 giá 8 triệu đây là một số dòng bếp kính bên cửa hàng chúng tôi nè rất rất là nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau đây cái màu nhìn rất là đẹp nè bếp ờ, số 15 có giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai model là rts 61 awg 10 rn bếp này được thiết kế mặt bếp được làm bằng kính cường lực nó chịu nhiệt sẽ rất là tốt và giúp các bạn vệ sinh nó chùi rửa nó cũng sẽ dễ dàng hơn bếp này sẽ có phụ kiện đi kèm là full inox và bếp thì nó sẽ tích hợp ở đây là full chức năng đây hẹn giờ nấu cơm nấu cháo bên đây là chức năng chiên và rang ờ, nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội chọn nhiệt ờ, chọn nhiệt độ chiên nè đây là chế độ nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm bếp số 15 thì đây là một cái dòng bếp mà các bạn lưu ý á các bạn phải đặt nồi lên bên trên bếp thì nó mới cho cháy lửa được đây bếp số uh, tiếp theo bếp số 17 có giá 5,5 triệu nè bếp này cũng hiệu Rinnai mặt kính full inox và full chức năng model nó là S660 VCTS này là rang chiên nè nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên bên đây là đây là chế độ uh, hẹn giờ nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nướng <clears throat> giá 5,5 triệu bếp số 17 bếp số 18 đây cái dòng bếp này cái mặt cái màu của nó nhìn nè rất là đẹp đây thì hầu hết những cái dòng bếp của thị trường nội địa nhật á nó đều thiết kế có lò nướng nè giúp các bạn có thể sử dụng nó nướng thực phẩm mà nó rất là tiện lợi và dễ dàng đây và vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng bếp số 18 ờ, có giá là 6 triệu rưỡi hiệu Rinnai model RTS61 AWK1R chiếc số 18 đây là, là tính năng ờ, rang chiên nấu nước sôi và hâm nè chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây tiếp theo là bếp số 19 ờ, giá 6 triệu đây là một cái dòng bếp kính của Paloma bếp này nó có đời là 2015 nè cũng còn khá là cao đây cái kiểu mà cái kiểu nó nhìn rất đẹp nè đây cái kiểu nhìn rất là đẹp Paloma model là BA61WCK tích hợp uh, full chức năng nấu nước sôi rang xào chọn nhiệt độ chiên bên đây là nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nướng hẹn giờ được cả ba bếp đây mẫu nhìn rất là đẹp tiếp theo là bếp số 16 giá 4 triệu thì ờ, đây nó để hiệu là Tokyo ga ở đây nhưng mà Tokyo ga này á, thì nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó sẽ lấy những cái dòng bếp của những cái hàng nhãn hàng như là Rinnai, Paloma hoặc là Haman nó sẽ mang về nó in cái logo của cái nhãn hàng ga nó lên á để mà tặng hoặc là bán cho khách hàng thì đây là một cái dòng bếp kính của nhãn hàng của cái nhãn hàng Haman bếp này sẽ tích hợp cũng full chức năng đây hẹn giờ hai bếp nấu nè chọn gì độ chiên nấu nước sôi và hâm à, chế độ rang xào nè nấu cơm nấu cháo và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm đây một cái dòng bếp của Haman tiếp theo đây là một cái dòng bếp uh, ờ, từ điện tử của Toshiba số 21 giá 3,5 triệu Toshiba đây nút nhấn và nó sẽ à, lòi ra nè thì à, những cái bạn mà chúng ta có nhu cầu nấu ăn nhanh đó, các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này đây số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo là bếp số 22 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman nó sẽ có à, ba bếp nấu và một bếp nướng đây đây là hàng trưng bày hàng còn mới luôn giá 8 triệu số 22 <clears throat> thì uh, tôi vừa mới giới thiệu một số cái dòng bếp ở bên uh, cửa hàng của chúng tôi nè để các bạn có thể xem mà chúng ta tham khảo thì nếu mà các bạn thấy ưng mẫu nào á, thì có thể uh, liên hệ với uh, cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 và uh, đây các bạn chỉ việc uh, đọc cái mã số bếp thôi số 14 nè 13 nè sẽ có nhân viên bên cửa hàng tư vấn và gửi hình chi tiết cho các bạn thì khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi các bạn cũng sẽ được tặng kèm một cái bộ quà tặng ở đây đó là bao gồm một cái bộ pin sạc để giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng và nó tiện lợi hơn thì ờ, tiếp theo tôi sẽ đến với lại con bếp chính của cái video lần này thì đây là một con bếp có hiệu là Tina model của nó là KGM64BE thì à, tôi sẽ cho các bạn xem cái phía bên trong cái nội thất của bếp này đây nội thất của nó nè còn rất là mới thì uh, tiếp theo ở đây á, là tôi sẽ đóng cái nắp bếp lại để uh,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 ở cái phía ờ, bên ngoài của bếp đây nội bên ngoài của bếp thì những cái lỗ lớn ờ, phía sau á, và bên dưới bếp thì ờ, sẽ có nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ bọc lưới để mình che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện thì bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2016 đời cũng còn rất là cao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 thì nhà sản xuất họ thiết lập ở bề cảm biến này thì nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ra lại thì ờ, cái nhiệt độ yêu cầu phía bên dưới cái nồi chúng ta nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động nó khóa ra thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng á, cái tính năng nhẹ nhàng các bạn thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những loại nồi mà nó có cái đế dày nếu mà các bạn sử dụng những cái nồi đế mỏng á, thì nhiệt độ á, nó sẽ rất là dễ tản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 thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì đôi lúc nó sẽ rất là bất tiện thì nhà sản xuất đó, họ cũng có thiết ờ, kế một cái ờ, chế độ công tắc rang chiên dành cho một số đầu bếp của họ thì khi mà các bạn kích hoạt chế độ rang chiên của nhà sản xuất lên á thì qua cảm biến ở giữa này nó sẽ nhiệt độ được tới 300 độ nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên thêm được một lúc nữa nhưng mà cũng không được bao lâu đâu nó vẫn sẽ khóa ra lại thì đôi lúc nó cũng rất là bất tiện thì để khắc phục vấn đề này thì bên cửa hàng chúng tôi có thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái mà không bị tắt lửa thì uh, những bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á, mà có nhu cầu lắp đặt công tắc rang chiên đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta tự lắp đặt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 đi kèm với nó nè là một cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này đây thì ờ, cái tuổi thọ của pin sạc này nó sẽ vào khoảng từ 3 đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy pin này các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng là từ 2 đến 3 tháng thì cái thời gian sạc của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng thì ờ, các bạn có thể để sạc qua đêm hoặc là các bạn vừa sạc các bạn vừa sử dụng được được để mà nhận biết là khi nào pin đầy thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên nồi cắm sạc này đây khi mà các bạn đang sạc pin á, mà thấy đèn hiển thị nó hiển thị ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin nó đã đầy rồi còn để nhận biết là khi nào pin yếu á, các bạn có thể quan sát đèn hiển thị trên bếp này khi mà các bạn ờ, đang sử dụng mà thấy đèn hiển thị ở đây nó chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin nó cũng đã yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên cắm sạc vào hoặc là các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái nhịp đánh lửa của bếp nè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 đây sử dụng ổ cắm hẹn giờ á thì các bạn phải để học pin này trống nè đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ mà các bạn vẫn để pin bên trong hộp pin á thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á được tiếp vào trong bếp nên các bạn hãy lưu ý cái điều này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 tắt công tắc nhưng nhiều khi chúng ta lại quên khóa bình ga lại thì ờ, nó cũng sẽ rất là nguy hiểm thì ga chúng ta nó sẽ có thể bị sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài thì ờ, với dòng bếp này á, khi mà các bạn ờ, ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì qua cảm biến phía sau này á, nó sẽ nhận được một cái tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động nó khóa ra lại thứ nhất chính là để tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn và thứ hai á, là để phòng chống trường hợp là ga nó sẽ bị rò rỉ